xuân về giọt sương mai lòng lạnh thế lòng ai bâng không vai kề trong nắng xuân với áo hoa rực rỡ lụa men là dáng em đó hay nàng tiên ngoài thềm em nghe xuân lời tư thương anh nghe em lời yêu thương ngân ngây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 người nói với anh còn say mê cầm tay cùng bây giờ này chờ em chờ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 bài thơ còn sao duyên dung nắng vàng ban mai cho em mùa xuân nụ hoa vàng mới nở chiều đông nào nhung nhớ đường lao sao lá đầy chân bước mòn hè phố mắt buồn viên ngọn cây anh cho em mùa xuân mùa xuân nay tất cả lộc non vừa chảy lá lời thơ thương cõi đời bầy chim lùa vạt nắng trong cõi chiều trời đất mẹ đầy con núi mấy mùa ngoài đê siêu căng gió quang câu hò đôi lứa trong gió vang chuông chùa trăng sáng soi liếp dừa con sông dài bên nhanh cát trắng bờ quê xưa anh cho em mùa xuân che nô đua khắp trời niềm yêu đời vơi vơi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 mùa xuân sang mẹ tôi ra thêm một trẻ thương người đẹp trai nhất vùng đến theo từng